chào anh em thì trong cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu ở cái thời điểm hiện tại thì có những cái thiết bị gian lận đồ chơi đồ là mới hay không đó là có rất nhiều cái câu hỏi của những anh em trong cái khu vực miền Tây miền Trung miền Nam gọi điện cho công ty tôi trong cái thời gian vừa qua ấy thì tôi xin trả lời anh em là ở cái thời điểm hiện tại công ty tôi có bán rất nhiều những sản phẩm đồ chơi đồ bịp không tang hiện đại cao cấp và cái trò chơi chơi tài xỉu và cái trò chơi chơi bầu cua thì những sản phẩm cũ ấy thì mình phải luôn nắp luôn đĩa luôn những cái quân hột vào sân chơi mình đánh bìm được đó là những điều rất khó khăn vì trong sòng trong sới trong sân chơi của anh em khi đánh đa số anh em đánh anh em là tay em nên anh em luồn những đồ đạc vào là rất khó mà anh em dính thức khi làm tay em ấy khi đi đánh anh em mình muốn hỏi là có những sản phẩm đồ bịp nào thích hợp đánh khi làm tay em hay không mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó lại cao thì tôi xin trả lời anh em là có những sản phẩm đồ chơi thiết bị gian lận đồ bịp như vậy và tất cả những sản phẩm đó đều có trong cái video tôi giới thiệu ở cái ngày hôm nay thì đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái công cụ hỗ trợ hai cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu thì hai sản phẩm này thì mình sẽ không cần phải mang nắp mang đĩa mang những quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được nhá hình thức đơn giản thôi mình mang một cái máy vào sân chơi thôi mình đã là người giành chiến thắng và hai sản phẩm đồ bịp này thì rất thích hợp cho đi đánh em là tay em tay con anh em có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được mà mình không cần phải chạm tay vào con hộp ấy thì hai sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em có tên gọi là máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu đây là cái sản phẩm máy nghe hột chơi bầu cua rất là nhỏ gọn luôn đấy vì sao tôi gọi đó là cái công cụ hỗ trợ vì đó là cái vì ở cái thời điểm hiện tại ấy, sản phẩm đôi này Thế là sản phẩm tối ưu nhất khi đi đánh trong cái bộ môn chơi tài xỉu mà nó không để lại tăng chứng màu mè gì, độ hiệu quả, độ chuẩn xác của nó lại cao. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu anh nhé. Sau đó tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua. Đấy, thì có rất nhiều anh em ấy gọi điện cho trung tâm cơ sở tôi là nói là trong cái thời gian vừa qua khi anh em tìm hiểu về cái chiếc máy nghe hột chơi tài xỉu ấy thì anh em đã mua hàng của những cơ sở cửa hàng mạo danh ấy thì tôi xin trả lời anh em là anh em phải lựa chọn những cơ sở càng uy tín mà mua cơ sở càng nào không cho anh em mang đồ đạc của anh em qua thử là cách thứ nhất và bắt buộc ép anh em gửi đồ về là cách thứ hai thì tôi xin trả lời anh em đó là những cơ sở càng mạo danh cơ sở càng nhái còn đến cái trung tâm cơ sở càng tôi thì anh em có thể mang trực tiếp đồ đạc của anh em qua thử và anh em có gửi đồ về trung tâm tôi cho anh em bao test cho anh em còn về cái máy nghe hột chơi tài xỉu có thật hay không thì tôi xin trả lời anh em là có thật em nhé và cái độ chuẩn xác của nó ấy thì có nhiều cái cơ sở cửa hàng mạo danh ấy thì người ta sẽ tư vấn cho anh em là chuẩn xác 100 trăm nhưng tôi xin thưa và tôi xin trả lời anh em ấy thì về cái độ chuẩn xác của cái máy báo chơi tài xỉu và cái máy nghe chơi tài xỉu này thì nó chỉ là tuyệt đối rồi vì đó là cái công cụ hỗ trợ anh em 10 ván anh em có thể ăn anh em ăn được người ta 6 7 ván chứ không thể nào 10 ván anh em ăn được cả 10 cả vì đó là cái công cụ hỗ trợ tôi xin nhắc lại thì và sau đây tôi xin test xin phép test cho anh em thì trước khi test thì tôi sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái máy nghe chơi tài xỉu này nhá đấy thì cũng như này em mang cái máy nhà vào sân chơi sòng sới của anh em anh em ngồi trong phạm vi bán kính là 2 mét thì khi nhà cái người ta sóc cái bộ hột nó phát ra tiếng kêu ấy máy nghe hột này có chức năng và nhiệm vụ là nghe hột và sẽ phân tích và sẽ báo mình biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhá còn về cái bộ mặt của những cái bề hột chơi tài à, bề hột hột của hột tài xỉu ấy thì mỗi mặt nó sẽ một nhiều âm khác nhau đấy cái mặt tan thì nó sẽ một nhiều âm khác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 thì sau đây tôi xin phép tôi lau khô bộ hột này đi đấy tôi sẽ lau khô bộ hột này đi nhá và sau đó tôi sẽ thử cục hít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột và bước cuối cùng là tôi sẽ soi lại coi chiếc điện thoại kiểm chứng là chứng minh đầu quay ra là tôi dùng đồ chọn anh nhìn này không hít một tí nào luôn bên chiếc đĩa cũng vậy em nhá em chưa toàn toàn không hít luôn đấy đấy chiếc nắp này ok cho anh em nếu đây là cái nắp camera nắp âm dương nắp hai chiều nắp bịp nhá nó sẽ hít chặt lại rồi nhưng đây là hoàn toàn là không hít đấy sau đây vào bước cuối cùng là sẽ soi đèn qua trích điện thoại em nhé đây em chưa hoàn toàn không hít tí nào luôn này đấy đến bộ hộp này tôi vẫn không chạm tay vào hộp em nhá đấy em lưu ý đấy em chưa hoàn toàn trắng tinh luôn hai hộp trắng tinh này đấy đấy mình ba hộp trắng tinh soi xuyên chưa đấy thì sẽ sau đây và cái cách thức sử dụng cũng như tôi sẽ nói sơ qua để anh em mình hiểu rõ thêm về cái nguyên lý hoạt động của cái máy nghe chơi tài xỉu này thì trước khi anh em vào sân chơi sòng sới nhá anh em bật cái chiếc máy báo này lên anh em mình mang vào sân chơi làm sao anh em cố tiếp cận trong phạm vi bán kính là 2 mét em nhá để anh vì em ngồi gần thì máy mới nghe được và cái máy này sẽ bao chống tiếng ồn kể cả em đánh đâu chỗ đông người trong sòng trong sới có những cái tiếng hô hào hoặc cái tiếng vật âm khác khác nhau ấy thì nó sẽ báo cho em biết và nó sẽ bao chống tiếng ồn cho anh em em hiểu không nó không anh em không không phải lo sợ về cái việc là máy nó nghe cả tiếng ồn đây tôi xin trả lời anh em nó bao chống tiếng ồn cho anh em còn về cái nguyên lý hoạt động thì khi anh em bật máy lên anh để một vài cái đánh đầu tiên để máy nó nghe nó phân tích đấy còn khi nào khi em đánh ấy, là cái người ta sóc bộ hột ấy mà máy nó nghe được rồi nó sẽ báo cho em biết thì bằng hình thức sau đây tôi sẽ test qua một vài ván đánh dưới hình thức tôi sẽ làm tay em và tôi xin, xin thưa trả lời anh em là máy sẽ hỗ trợ anh em tuyệt đối em nhá chứ không được 100 trăm anh em hiểu không đấy tôi test luôn cho anh em này qua một vài tay đánh sóc xong mình để 1 đến 3 giây em á để máy nó nghe để nó phân tích đấy bao giờ máy nó báo thì tôi sẽ đánh em nhá đấy ấy như ván này máy báo tôi biết là có xỉu nhá ấy tôi khẳng định ván này có xỉu này máy báo này có xỉu nhá 224 đấy 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn cứ ván nào mình sóc máy nó báo thì mình đánh còn ván nào máy nó không báo thì mình không nên đánh anh em nhá ấy như ván này máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp này có tài nhá 346 13 điểm tài đấy đấy như tiếng này thì máy nó không báo thì mình không nên đánh em nhá đấy những tiếng nào máy nó không báo thì mình không nên đánh đấy như tiếng này thì máy báo cho biết là có tài em nhá mở lắp này có tài em nhá sáu sáu một mười ba điểm tài chắc tiếp cho nhau này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo cho biết là có xỉu nhá mở lắp này có xỉu em nhá một hai bốn đấy 7 điểm xỉu đấy máy báo nói chung là rất là chuẩn xác và ok luôn bác vì đây là cái đồ chơi mới đấy những chiếc này có tài nhá mở lắp này có tài nhá hai năm bốn mười một điểm tài tiếp cho em vài tiếng nữa này đấy cứ ván nào máy báo thì em đánh còn vậy máy nào không ván nào không báo thì em không đánh nhá đấy ván này máy không báo này đấy những tiếng này máy báo có tài rồi rất là nhanh luôn mở lắp này quá tài nữa sáu sáu hai mười bốn điểm tài tiếp tiếp cho anh em này ấy xỉu nhá máy báo rất là nhanh luôn mở lắc này có xỉu nhá một một ba năm điểm xỉu tôi tắt cái máy báo này đi thì sau đây tôi phát tôi sẽ test cái sản phẩm máy nghe hột chơi bầu cua ấy cũng như anh em đã thấy cách thức sử dụng của sản phẩm máy nghe hột chơi tài xỉu và em có hiểu rõ hình thức của nó rồi sau đây tôi test luôn đây là cái máy chơi nghe bầu cua này tôi sẽ để đây còn những cái bộ hộp cái nắp cái đĩa em nhá đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em đây ba hộp đây cục kít ok này đấy chiếc bát này anh chưa hoàn toàn không hít luôn ok thì đây là cái máy nghe chơi bầu cua nhé, đấy anh em vào sân chơi sòng sới anh em ngồi trong phạm vi bán kính là hai ba mét đổ lại đấy thì khi nhà cái người ta sẽ sử dụng những cái bộ hột như là hột bằng giấy bằng xốp bằng gỗ bằng nhựa cứ làm sao bộ hột nào nó phát ra tiếng kêu là máy nó sẽ nghe được nhá thì về nguyên lý hoạt động của cái máy nghe hột bầu cua này rất là đơn giản thôi vì mỗi bề mặt của một hột bầu cua nó sẽ có một nhịp nặng nhẹ khác nhau và cái máy này nó sẽ nghe phân tích đấy mình mang cái sân chơi sòng sới một vài tiếng ờ, tay đánh đầu tiên anh em không đánh để máy nó nghe để nó phân tích khi nào máy nó nghe phân tích rồi máy sẽ báo dung cho em biết một cách chuẩn xác để em biết có con gì để em đánh nhá tôi sẽ test luôn cho anh em qua một vài ván đánh này đấy bộ hột kêu rất nhẹ mình để 1 đến 3 giây em đấy đấy để máy nó nghe nó phân tích cái bề mặt của những cái bộ hột bầu cua đấy cứ bờ máy nó sẽ dung thì tôi sẽ đánh cho anh em này nhé đấy như tiếng này máy dung rồi này như tiếng này một trăm trăm sẽ có con cua em nhé, đây con cua em nhé, đấy máy báo cho biết có con cua này có cua nhé, hai cua và một con gà đấy rất là chuẩn luôn tiếp tiếp cho anh em này tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có con cá này đấy máy nghe nghe rất chuẩn nhá em nhé, mở này có cá nhé, một cua một cá một tôm đấy chuẩn quá luôn tiếp tiếp cho anh em này loạn lên luôn này ấy như thế này máy báo tôi biết là sẽ có con gà nữa mở bát này là có con gà này mở này có gà nữa một cá một gà một tôm đấy rất là chuẩn xác luôn test cho một vài cái nữa này đấy như thế này máy báo tôi biết là sẽ có chai bầu nhá mở bát này có chai bầu này mở này có bầu nữa một bầu một cá và một con nai đấy test thêm nữa cho anh em nhá đấy, rất là chuẩn luôn nhưng là tiếng nào máy nó không rung thì em không nên đánh em nhá đấy tiếng nào mình chắc cú thì mình đánh như tiếng này máy không rung này đấy ấy thì tiếng này có con nai nhá đây máy báo cho biết con nai này mở này có con nai nhá hai bầu và một nai tôi tắt cái máy báo đi thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để chứng minh là đồ quay video đồ xanh chín đồ chợ đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi mình mang một cái máy nghe đến sân chơi sòng sới mình ngồi trong phạm vi bán kính là hai ba mét đổ lại làm sao ngồi càng gần càng tốt em tiếp cận được gần nhà cái càng tốt em nhá đấy máy thì sẽ bao trúng tiếng ồn và cái độ chuẩn xác của nó sẽ là tuyệt đối em nhá đấy thì nghe cũng đã thấy được cái độ chuẩn xác của cái máy nghe chơi bầu cua cái máy nghe chơi tài xỉu anh em thấy chưa hoàn toàn là đồ chợ luôn anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì anh em vui lòng liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình trung tâm tôi sẽ tư vấn cho anh em cung cấp cho anh em những thiết bị gian lận này thì trung tâm cơ sở càng tôi ấy, có hai cơ sở càng chính để em test thử hàng mang hàng đánh cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bến xe mỹ đình hà nội em gặp trực tiếp cơ sở càng nào qua trực tiếp cơ sở càng đó để test thử cái sản phẩm này ok chuẩn xác thì anh em mua hàng về đánh em nhé còn anh em nào ở xa không có thời gian qua cơ sở càng tôi trung tâm tôi sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đồ bịp này qua đường tàu xe hay đường bưu điện khi em đã nhận được sản phẩm này trung tâm tôi sẽ có trách nhiệm gọi điện tư vấn anh em hướng dẫn cho anh cách chơi cách sử dụng một cách chi tiết nhất đến khi nào anh em mình thành thạo đánh thì thôi em thì ngoài cái đồ chơi và bầu cua tài xỉu ra trung tâm tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bị cao cấp khác như đồ bị về bài lá chip gà sóc đĩa hay là cung cấp những bản hạch công thức quy luật của game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên thoại nhá em cần trực tiếp đồ đạc gì anh em hãy gọi điện cho chúng tôi nói về có giá cả của những cái sản phẩm đồ bị này khi em đến với chúng tôi trung tâm tôi sẽ để cái mức giá vô cùng hợp lý và cái chế độ bảo hành khi lấy đồ đặt bên tôi là một năm trên những loại sản phẩm em nhé thời lượng video của bạn tôi xin kết thúc video ở đây xin chào cả anh em